và vâng, xin các bạn nhé thì như các bạn đã biết thì ngành nghề chăn nuôi hiện tại bây giờ rất là phổ biến thì kèm theo đó cái nhu cầu để làm thức ăn chăn nuôi nó rất là cao thì à, như bà con ở quê ấy, thì à, sử dụng những dòng máy à, phải đi sắt gạo bằng đem gạo đi đem ngô đi ra quán để sắt để nghiền thành cám để về làm thức ăn chăn nuôi thì hiểu nhu cầu đấy thì chúng tôi mang đến các bạn cho các bạn sản phẩm đây là máy sắt gạo đầu 10 máy cải tiến máy đời mới nhất thì ờ, máy rất là nhỏ gọn tiện lợi cho gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ cũng như là những hộ gia đình ờ, chăn nuôi những trang trại ờ, vừa và nhỏ đấy thì những trong máy này rất là tiện lợi luôn nhỏ gọn dễ di chuyển cũng như là dễ sử dụng dòng này rất là phù hợp với gia đình này bà con chăn nuôi này đấy thì uh, sau đây tôi sẽ quay qua sản phẩm cho các bạn xem này thì uh, máy sẽ có một kết cấu uh, gọn gàng như thế này motor sẽ nằm gọn ở trong thân máy đấy ở trên có đầu màu đỏ đấy, đồng nghìn màu đỏ đấy đây thì à, tôi sẽ đi từng chi tiết sản phẩm này thì đầu tiên cái phần à, đầu tiên ở dưới lên nhá đấy là phần motor này phần motor nó sẽ được đặt ngay ở trong cái thân máy này khung máy là bằng thép V4 dày dặn chắc chắn sơn một lớp sơn chống dỉ bên ngoài đấy phần motor đây là motor nó sẽ được bắt ở ngay giá đỡ như này luôn đấy rất là gọn gàng nằm gọn ngay trong thân máy đảm bảo độ an toàn cũng như độ bền của motor Đấy. tránh va đập cũng như là tránh tiếp xúc trực tiếp với những uh, trong quá trình hoạt động uh, chúng ta có thể là uh, lỡ may mà va chạm vào phần motor rất nguy hiểm đấy nên hiểu như thế chúng tôi đã đặt ở ngay ở dưới thân máy luôn để nó gọn gàng hơn và chúng là an toàn hơn thì motor chúng tôi đang sử dụng đây là motor 3 kg đây các bạn có thể để ý này đấy motor 3 kg 4 ngựa Vico là 2900 vòng một phút điện 220V Đấy. điện thấp thẳng gia đình bình thường thôi rất là tiện lợi cho bà con sử dụng gia đình Đấy. đỡ phải kéo điện ba pha cũng như là đỡ phức tạp hơn về phần điện thì máy sẽ chuyển động qua dây cu loa đây là phần buli của motor này Đấy. buli motor nó sẽ chuyển động bằng dây cu loa đây chúng tôi đã lắp bản à, A1041 đấy A1041 đây là buli bản A Đấy. thì uh, phần thứ hai đây là phần buồng nghiền của máy thì buồng nghiền nó cái chia làm hai phần một là phần nhất là phếu này nhất là phếu vào đấy phếu vào chúng tôi làm hình uh, hình chóp như này đấy để đảm bảo độ xuôi cũng như là đồ có chúng ta đổ nguyên liệu vào nó sẽ đổ xuống phần buồng nghiền ở ngay đây sẽ có một cái thanh đây là chúng ta để điều chỉnh cái lượng liều lượng nguyên liệu xuống này đấy đấy lưu ý là khi chúng ta bỏ nghiền à, ngô nghiền gắm gạo thì chúng ta cần điều chỉnh cái lượng xuống nó vừa phải thôi để đảm bảo cái nguyên liệu chúng ta được nghiền được nghiền à, ok nhất hiệu quả cao nhất đấy còn khi chúng ta muốn nghiền lại thì mở lớn ra một chút thì vì khi đã đã nghiền qua một lần ấy thì cái nguyên liệu chúng ta đã nhỏ rồi đã khá là nhỏ rồi và chúng ta muốn mịn hơn thì đang nghiền lại một lần nữa đấy. thì ờ, và phần thứ hai là buồng nghiền của máy đấy bung nghiêng của máy thì là đời cải tiến này nó sẽ làm lúc đúc đúc bằng gang nhá đấy gang rất là dài dặn luôn chắc chắn được bắt ngay ở trên chân máy này luôn đấy đây chân máy thì nó bắt ngay bốn ốc như này ốc 17 ốc ốc 13 đấy là chắc chắn dài dặn đấy các bạn nhớ để máy rất là gọn luôn gọn gàng dễ cắt đặt cũng như là dễ nép gọn trong quá trình ta sử dụng xong đấy thì ở ngay đây là cái phần ờ, ốp của phần bu ly chạy cho cu loa này đấy các bạn đi này đấy nó chạy một dây bên này thì sau đây tôi sẽ à, mở ờ, để các bạn à, xem ở trong buồng máy này hoặc liên động máy nhá đấy thì ở ngay một bên máy sẽ có cái à, núm vặn như này để chúng ta mở trực tiếp sàng ra đấy. và chúng ta đẩy ra sau kiểu dạng như mở rò sò như này đấy các bạn thấy đấy được đúc rất là dài dặn luôn gang rất là dài ở trên này sẽ có thiết kế những ờ, vân như này để tăng lên cái độ ma sát giữa nguyên liệu của chúng ta và khi chúng ta cái búa nó đập vào nguyên liệu nó sẽ ma sát vào thành này để nó vỡ ra vỡ nguyên liệu ra và đấy thì và đồng thời đồng thời ở dưới nó sẽ có cái sàn để nó ma sát nhỏ hơn đây cái sàn tôi nói là đây đấy ở ngay dưới này sẽ có cái lớp sàng như này đấy và khi chúng ta nguyên liệu ấy nó sẽ được ma sát vào cái sàng này những cái lỗ li ti như này để nó đảm bảo nguyên liệu ta nó lọt qua cái la sàng này nó đã khá là bé rồi đấy thì cái sàng sẽ được uh, cố định bởi hai con ốc 10 như này ốc 10 hai đầu đấy và khi chúng ta tháo tháo lắp cũng như là thay sàng hay các thứ nó rất đơn giản luôn gần tháo hai con ốc 10 như này và rút thẳng trực tiếp sàng ra còn đây đây là phần uh, chính của máy là bùng nghiền nó nghiền bằng búa thì trục của nó sẽ bao gồm uh, 6 cái thanh ngang à, bốn thanh ngang như này và mỗi thanh là có bốn cái búa như này rất là dài dặn chắc chắn luôn và búa được thiết kế những răng cưa Đấy, các bạn thấy những răng cưa để tạo hiệu quả cao hơn cũng như là độ bền chắc chắn hơn như là khi chúng ta nghiền những nguyên liệu cứng như ngô gạo thì nó sẽ tăng cái độ ma sát độ va đập giữa các nguyên liệu để nó vỡ nhanh hơn cũng như là hiệu đặt hiệu quả cao hơn Đấy thì tổng của một bộ như này nó sẽ bao gồm à, 16 cái đang, đang cái vân bố lưỡi bố như này đấy được bắt được trực tiếp vào những cái thanh ngang như này thì thanh ngang này chúng ta rất là dễ tháo lắp luôn đây có một cái đốt chốt ở bên này và tháo ra rút ra ngoài những cái bố này thì tất nhiên là trong quá trình sử dụng lâu dài nó ra cái hiện tượng là mòn cũng như là nó sẽ hiện tượng hao mòn ở ngay đầu lưỡi này này đấy thì à, chúng tôi đã thiết kế những cái lỗ trước lỗ sẵn như này để để làm gì các bạn à, thì à, sẽ là khi chúng ta sử dụng thời gian lâu dài cái lưỡi này nó sẽ mòn đi và chúng ta chỉ cần tháo ra và quay đầu nó lại và trực tiếp sử dụng lưỡi trong này đấy vì hầu như khi chúng ta quan sử dụng nó sẽ văng nó sẽ văng và trực tiếp những cái lưỡi ngoài này nó sẽ tiếp xúc với cái nguyên liệu của mình đấy và lưỡi trong này nó sẽ ít hơn Đấy, và độ à, ma sát cũng là độ hao mòn nó ít hơn chúng ta sẽ quay ngược lại và tiếp tục sử dụng và tăng thêm tuổi thọ của máy cũng như là thời gian sử dụng thì ngay cái trục ừ, buông nghiêng của máy nó sẽ đây hai vòng bi lớn như này và nối thẳng ra trục của phần chuyển động hiện chắc chắn thì kèm máy sẽ chúng tôi sẽ có một cái sàng mịn đây một cái sàng mịn kèm theo để đáp ứng nhu cầu bà con muốn à, nghiền những nguyên liệu mịn hay là những nguyên liệu à, thô đấy những cái xăng bé như này thì nó sẽ nghiền chúng ta những nguyên liệu nó bé hơn nó thành cám cám cắm cám bột nó bé hơn đấy hoặc là chúng ta muốn chỉ cần muốn nghiền vỡ nghiền vỡ à, lớn hơn dạng như tấm thì chúng ta dùng xăng lớn xăng ở trong máy đây đấy Đấy thì trên đây toàn bộ cấu tạo cũng như là nguyên hoạt động của máy thì uh, máy sẽ sử dụng điện 220V phù hợp với tất cả những gia đình chăn nuôi Đấy, đầu hầu như là nhà gia đình nào thì đều có sẵn điện 220V điện một pha Đấy. ngoài ra những ờ, những sản phẩm này là bé như này phù hợp như này thì chúng tôi bà con có nhu cầu chăn nuôi lớn hơn cũng như là chăn nuôi những trang trại lớn thì có thể ờ, ờ, chuyển có những cái dòng đầu 10 lớn hơn một chút nhưng mà hầu như dùng gia đình thì trong máy rất là phù hợp Đấy thì sau đây chúng tôi sẽ à, tiến hành à, test thử máy cho bà con cảm nhận trực quan về sản phẩm cũng như là biết về hiệu quả của máy như thế nào